Kể từ thời các vị pharaoh, loài báo Geta đã được vinh danh bởi sự tao nhã và khả năng săn mồi của chúng. Chúng là loài động vật có vú nhanh nhất trên trái đất. Có lần loài báo Geva đã lang thang tới tận Tây Nam Á, nhưng ngày nay lãnh thổ của chúng bị hạn chế ở khu vực Tây và Nam Phi. Thậm chí ngay cả ở đây, loài thú họ mèo chạy nhanh này vẫn dễ bị tấn công và đang giảm dần số lượng. Nhưng trong trò chơi sinh tồn này, loài báo Geva chắc rằng đang có một ranh giới rõ ràng. Điều gì giúp chúng duy trì ranh giới này? Serengeti à, National Park, ờ, one of the greatest Đây là một trong những nơi có nhiều loài sinh sống nhất đây cũng là nhà của gần 300 con báo Gepa, là nơi mà Mùa khô sắp kết thúc, những chú linh dương nhỏ Thompson bắt đầu di chuyển để tìm những đồng cỏ non khác. Những chú linh dương nhỏ này chính là nguồn thức ăn của loài báo Gepa. Đó là những bữa tiệc di động. Hàng trăm ngàn con sẽ sớm rời khỏi vùng đất cằn cỗi này. Những con báo Gepa cái nuôi con một mình. Những chú báo con 8 tuần tuổi này phải ẩn náu trong hang. Trong những tháng đầu tiên, cuộc sống của chúng phụ thuộc vào kỹ năng của con báo mẹ. Trong khi những chú linh dương nhỏ thông Thompson theo sau những cơn mưa, thì loài họ hàng lớn hơn của chúng, những chú linh dương Grand lại tìm thấy thức ăn ngay ở những nơi khô cằn nhất. Với ba con báo con theo sau, con báo mẹ phải luôn luôn ở trong tư thế săn mồi. Ở ngoài kia, con báo mẹ phải đặc biệt cảnh giác cho đến khi chúng có thể đi nhanh hơn bởi những đứa con của chúng rất dễ bị tấn công. Ở thời điểm này, những chú báo con khỏe mạnh cần cả thịt tươi và sữa mẹ. Những chú báo con được nuôi dưỡng một cách chu đáo. Kền là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với lũ báo con. Không chỉ bởi vì chúng sẽ tấn công lũ báo con, mà còn vì chúng sẽ dẫn đường cho lũ sư tử và linh cầu tới một bữa ăn dễ dàng. Những ngày này, con báo mẹ không giết những kẻ xâm nhập. Nó chỉ cảnh cáo chúng và dẫn đàn con tới một nơi trú ẩn. Chẳng bao lâu, chính điều đó sẽ vẽ ra viễn cảnh đáng sợ nhất đối với những kẻ săn mồi. Khuất khỏi tầm theo dõi, con báo mẹ có thể dành hết thời gian chăm sóc lũ báo con. Cho tới nay, chúng có vẻ đã được an toàn, nhưng vẫn còn rất nhiều nguy hiểm đang rình rập. Sư tử là loài giết nhiều báo con hơn bất kỳ loài thú ăn thịt nào trong công viên Serengeti này. Chỉ có một trong số 20 con báo con sống sót được đến khi trưởng thành. Qua một đêm, con báo mẹ này đã mất hai con báo con. Chỉ còn lại duy nhất một con đực nhỏ xíu may mắn sống sót không nhìn thấy mối đe dọa, con báo mẹ này đã phải trả một giá quá đắt. Đây không phải là lần đầu tiên con báo mẹ này không may mắn như vậy. Nó chưa bao giờ thành công trong việc gây dựng một gia đình. Với rất nhiều con mồi ở đây, tại sao loài sư tử lại giết nhiều báo con đến vậy? Có lẽ là để giảm bớt sự cạnh tranh. Không có người chơi cùng, con báo con cô đơn này hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ của nó. Nhưng những vấn đề của con báo mẹ này trở nên quá nghiêm trọng, trong khi cơ hội sống sót của con báo con này lại quá mong manh. Vào cuối mùa khô, những đàn linh dương nhỏ cuối cùng cũng đã rời khỏi vùng đất đầy bụi rậm này. Theo sau chúng là những gia đình báo. Con báo mẹ này có một cặp sinh đôi một năm tuổi, một con đực và một con cái. Mặc cho những mối đe dọa từ những loài thú săn mồi khác, nó vẫn thành công trong việc nuôi dưỡng hai con báo con trưởng thành, năm này qua năm khác. Nếu chúng nghe theo sự dẫn dắt của báo mẹ, tương lai của chúng gần như sẽ được đảm bảo. Báo vốn không phải là loài leo trèo, nhưng không gì có thể ngăn cản được bước chân phiêu lưu của chúng. Những kỹ năng này chứng tỏ sự phòng thủ thông minh chống lại loài linh cầu. Những cơn đói đã lấy đi mạng sống của rất nhiều báo con. Với sự di chuyển của những con linh dương nhỏ, mẹ của con báo con cô độc phải săn mồi một mình. Quả rừng là thức ăn quan trọng đối với những con báo đồng cỏ Serengeti, đặc biệt là trong suốt những tháng mùa khô, khi mà những con linh dương nhỏ luôn cảnh giác. Vài thỏ là con mồi tốt, nhưng bữa ăn này sẽ không giúp cho những con báo duy trì được lâu. Ở những vùng bụi rậm, rắc rối luôn luôn rình rập xung quanh. Một con sư tử cái đang rình mò. Đó là một trong hai ngàn con ở công viên Serengeti này. Tất cả đều quá sớm. Con báo con cô độc một lần nữa phải đối mặt với nguy hiểm. Con báo mẹ khéo léo giữ khoảng cách an toàn với con sư tử. Quá muộn để chạy trốn. Nó phải cố gắng để làm con sư tử cái sao nhãn. Nó cố gắng tạo ra khoảng cách an toàn giữa đứa con của nó với kẻ xâm nhập Thật là may mắn, hôm nay sai lầm của nó đã không kết thúc trong bi kịch. Trong buổi chiều ngột ngạt này, không khí tràn đầy mùi ẩm ướt của những cơn mưa. Những giọt mưa nhẹ nhàng này là những giọt mưa đầu tiên trong vòng 5 tháng qua và có lẽ cũng là những giọt mưa đầu tiên mà con báo con được thấy. Loài báo Gepa lấy được lượng nước cần thiết từ những con mồi. Trận mưa này là một món quà bất ngờ Đây là một trận mưa cung cấp năng lượng. Cặp song sinh này đang thực hành những gì mà con báo mẹ đã dạy chúng. Cố gắng cải thiện kỹ năng chạy và săn bắt, những kỹ năng của thế hệ sau, đảm bảo địa vị của gia đình báo trong bầy đàn. cả những con báo ở vùng đồng cỏ Serengeti này, những cơn mưa mang lại lời hứa về những ngày tốt đẹp hơn. tạo ra sự di cư hàng loạt của động vật hoang dã. 1,5 triệu động vật hoang dã đang trên đường di cư theo mùa tới nơi có nhiều cỏ non ở trung tâm vùng đồng cỏ Serengeti. Chỉ huy cuộc diễu hành này là những con báo đực đầu đàn. Lãnh thổ của chúng trải rộng 25 dặm vuông trên vùng đồng cỏ lớn màu mỡ này. Những con báo đực thường hình thành liên minh với anh em của chúng hay những con báo đực khác để chống lại những kẻ xâm nhập. Những con đực này là một trong số ít những con đủ mạnh, thành công trong việc cai trị đất đai của riêng chúng. Với cân nặng khoảng 40 kg, con báo đực này khá lớn. Nó khoảng 4 tuổi và đang ở tuổi hoan niên. Những con báo đơn độc thường không dám săn mồi ở những vùng rộng lớn. Những kẻ săn mồi này hẳn đang ở trong lãnh địa của một liên minh khác. Để bảo vệ lãnh thổ của mình, con đực này đã từng một mình đuổi hai con đực khác ra khỏi lãnh thổ của nó. Đây là bữa tiệc chỉ dành cho một vị vua. Thật không may, nó đã bị những kẻ ăn trộm khác vùng Serengeti chú ý đến. Một bữa, một con báo có thể ngốn hết khoảng 13 kg thịt. Chúng phải ăn thật nhanh, bởi vì những kẻ ăn trộm luôn rình những con kền kền tham ăn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào. Con đực này có đủ thời gian nghỉ ngơi sau bữa ăn chán ngấy. Với những đàn gia súc chăn thả tràn vào khu vực này, nó sẽ có đủ thức ăn cho vài tuần tới. Chẳng bao lâu, những vùng đồng cỏ và rừng sẽ trở nên hoang vu. Điều kiện sống trở nên khắc nghiệt đối với con báo mẹ và hai đứa con sinh đôi của nó. Thức ăn trở nên khan hiếm. Loài hà mã dường như không nhận ra sự thay đổi của các mùa nhưng loài báo Gepa biết rằng đã đến lúc phải di chuyển. Sau, con báo mẹ này bắt đầu một cuộc di cư theo mùa hàng năm. horses and their cubs are the only migratory cats in the world. They may cover 500 square miles in pursuit of their prey. To thrive, these fleet-footed nomads require large hunting grounds. From all corners of the refuge, females and their cubs converge on the central short grass plains. For most, it's a trek of about 30 miles. Sau nhiều lần thoát chết, con báo con đơn độc và mẹ của nó cuối cùng đã tới được vùng đồng cỏ trung tâm. Có lẽ vận may đã trở lại với chúng. Thompson gazelles are wary around hungry rất cảnh giác với những con báo đang trong cơn đói xung quanh chúng. Tầm nhìn rộng và phản xạ nhanh là khả năng phòng thủ tốt nhất của chúng. Ở vùng đồng cỏ rộng lớn này sẽ an toàn hơn nếu đi theo đàn. Cheetahs tend to avoid large Những con báo thường không săn những đàn lớn Chúng luôn nhằm vào những con tản ra và ít cảnh giác đến những thống nhất. Khi cần đến tốc độ, loài báo no có đối thủ. Fawns are easy prey. Những con linh dương con là locks onto a bigger challenge. Một con mồi lớn lại mang lại những vấn đề khác là làm thế nào để giấu cái xác khỏi những kẻ săn trộm đang đói gấu. Sẽ mất khoảng vài tháng nữa cho đến khi những con báo con có thể tham gia vào những cuộc đi săn. Nhưng lúc này, nó muốn tham gia vào trò chơi. Con linh dương con đã may mắn thoát chết. Hôm nay không ai phải đói. Nhưng như mọi khi, những con báo luôn phải đấu tranh với những vị khách không mời. Con báo con đã học được một vài mánh khóe từ mẹ của nó. Mặc dù đã thất bại ngay từ những lần đầu, con báo con vẫn lớn nhanh nhờ sự chăm sóc của mẹ nó. Nó đã thoát chết một vài lần nên cơ hội trưởng thành của nó rất cao. và mùa mưa, trời mưa cả ngày. Không một con thú họ mèo nào, bất kỳ kích thước nào, thích kiểu thời tiết này. nhưng đôi khi nó lại mang đến sự may mắn. Đối với con báo mẹ và hai đứa con của nó, trận mưa là lớp vũ trang hoàn hảo. Nhưng hôm nay, những con linh dương nhỏ Thompson tỏ ra rất cảnh giác. Rain với con báo đực, has lại mang đến những điều bất lợi. Mưa đã làm loãng mùi của nó. He must now re-advertise lại vùng on của land. Mùi hương đánh dấu giống như một lời cảnh báo đối với những con đực khác, bởi đây là chỗ ẩn náu rất tốt, vùng săn bắt phong phú và nhiều báo cái. The mother of the cheetah twins enters the domain of the territorial male. She can tell from his scent hương đánh that he is nó biết rằng con nearby. báo đực đang ở cách đó không xa. Curiosity prevails con báo con as the tò mò đánh twins hơi mùi lạ. contemplate all the new smells. Con báo đực đã chú ý đến sự xuất hiện của chúng. Chào cả nhà buổi sáng. Vừa mới ra vườn nhặt được một trái sầu riêng ờ, to. Cái này khoảng 5 kg nha. Cái này 2 kg. Cái này 3 kg. Giờ là ăn sao hết đây để chắc phải đi cho hàng xóm thôi à, trái này sầu riêng rất là thơm luôn thơm phức luôn đây là giống à, sầu riêng Dona giờ mình sẽ đi xem cây sầu riêng nhé hiện tại mình đang có hai cây sầu riêng lớn cái này này cái này thì không à, có trái nào cả cái này có trái này cái này sầu riêng Đắk Lắk rất là ngon các bạn nha sầu riêng Đắk Lắk rất là tuyệt vời à, khách du lịch thì à, khi đến Đắk Lắk thì đây là nơi mình sinh sống nha xã Hà Đông huyện Cà Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk à, đây là công viên trước nhà mình Dạ. đường ở đây thì đã được làm bê tông hóa hết rồi à, đây là chương trình nông thôn mới của chính sách của đảng nhà nước đó, dạ, dạ, rất là sạch sẽ thì mình tận dụng à, trồng thêm à, ít bắp phía trước để cho nuôi gà đây là bắp, đỏ còn đây là những cây bắp trắng trắng mới lên còn ai thích ờ, uống uống chè ờ, chè xanh chè sạch đây là những bụi chè xanh ừ. rất là nhiều đây là chè xanh này chè này hái vào là om là uống thôi uống chè rất tốt sức khỏe bây giờ mình sẽ đi làm cỏ bắp đây là dụng cụ làm cỏ mình sẽ đây là lô bên này là của mình đây là nhà của mình đây là nhà bên này là lô hôm nay mình sẽ làm làm cỏ hôm nay là thứ hai đầu tuần mình rảnh nhân mình đi làm cỏ bắp bên này cũng tốt lắm rồi Đắk lắc thì ờ, mùa này rất là mát mưa rất là mát cả nhà à, mình sẽ làm cỏ ôi da cỏ nhiều quá cỏ nhiều quá chúc nhà buổi sáng vui vẻ nhé hãy ờ, đăng ký kênh của mình để xem nhiều video hay về cuộc sống xin chào cả nhà